chúng ta lui và chơi trong buổi chiều hàng ngày anh em nhé thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đè chạm và lô khung của chúng ta thì uh, nó cũng đã ra rồi anh em nhé cái thứ nhất là cái chạm 6 và cái bộ đề 12 này của chúng ta này lui từ ngày mùng 7 đến ngày 13 tháng 4 thì hôm trước của chúng ta là ngày chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 của chúng ta thì đề về 26 thì chúng ta đã ăn được chạm 6 và ăn được trong cái bộ đề 12 phải không ạ và con 63 này ngày thứ hai thì nó vẫn ra được cái chạm 6 anh em ạ mấy cái tuần gần đây thì nó ra rất chi là dị 26 cũng ra hai lần và 6336 thì cũng ra cách nhau có mấy hôm thôi thì hôm trước thì mình có chia sẻ cho anh em cái chạm 6 đây thì ngày mùng 9 thì chúng ta đã ăn được con 26 này anh em nhé đó ăn được con 26 và ăn chạm 6 này lô khung của chúng ta thì à, ăn thì từ cái hôm thứ bảy cơ lô khung của chúng ta ăn được con 33 từ hôm thứ bảy anh em nhé thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì chỉ còn có một cái chạm nữa thôi trên kênh của chúng ta là có cái chạm không và bộ đề 03 này thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục nuôi đến ngày 15 tháng 4 cho mình em nhé thì cái đường cầu này của chúng ta thì mới nuôi được hai hôm và cặp 9779 này của chúng ta thì ngày hôm nay cũng là ngày cuối anh em nào mà đang chơi lô khung thì chúng ta cũng để ý cho mình anh em nhé thì anh em nào mà ăn được cái chạm 6 và ăn được con ờ, đề 26 này thì cũng để lại cho kênh một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay để kênh có động lực chia sẻ cho anh em những cái đường cầu lui chuẩn nhất để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều hàng ngày để về bờ anh em nhé. Thì à, mình à, nhắc lại cho anh em này cái bộ đề 03 và cái chạm 0 của chúng ta ấy thì à, còn à, từ nay là 11 này, 12, 13, 14, 15 còn 5 hôm nữa thì anh em có thể là lui được cho mình nhé cẩn thận thì chúng ta lên vào cả cái chạm không này đó chạm không thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì à, mình à, lên chia sẻ cho anh em một cái đường cầu bộ đề và kết hợp với lại tổng anh em nhé thì anh em lên nhớ rằng một điều này này kênh của mình là chuyên chia sẻ cho anh em về là cái đường cầu đề lui anh em nhé đề lui còn đâu anh em thích lô đề ngày thì chúng ta có thể tham khảo kênh khác kênh của mình thì chuyên chia sẻ đề lui thôi đó có rất nhiều anh em thắc mắc này lọ anh em phải đọc những cái chữ của mình ghi chứ không phải là cứ thế vào mà nói này nói kia rất chi là buồn phải không ạ đó thì mình cũng cảm ơn 432 người đã like video cho mình và 4.200 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé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 kết hợp với lại à, tổng và bộ đề để lui đến thứ hai tuần sau thứ hai này ngày 13 tháng 3 ở giải 5 này chúng ta lấy con 9 này và con 8 hai con này thì anh em ghép vào với nhau thì chúng ta có đề lui tuần của ngày thứ hai này chúng ta có tổng 7 này bộ đề 34 bộ đề 34 của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này và 898 anh em để ý cho mình nhé tổng thì chúng ta lấy con 8 và con 9 này chúng ta cộng lại với nhau tám cộng chín thì bằng à, bảy nhé bảy thì chúng ta lấy tổng bảy thì mình sẽ đi test cho anh em kết hợp với bộ đề này ngày đầu chúng ta không ăn được này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 89 thì chúng ta đã ăn được con đề 89 này trong bộ đề 34 tổng của chúng ta là tổng 7 anh em nhé tổng 7 thì chúng ta cũng ăn được cái tổng 7 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần tổng 7 tiếp này chủ nhật này thứ hai ngày 20 tháng 3 này ở đây thì chúng ta có tổng 7 tiếp và bộ đề 02 tổng 7 02 này bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 5 cộng 2 thì cũng là bằng 7 nha anh em nhé tổng 7 để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 20 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 98 thì chúng ta ăn được cái tổng 7 này tiếp tục thứ năm này thứ sáu này đề về 57 này thì chúng ta đã ăn được con 57 này trong bộ đề 02 anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi thứ hai hàng tuần chủ nhật này thứ hai ngày 27 tháng 3 của chúng ta thì có tổng 9 và bộ đề 13 này tổng 9 <clears throat> bộ đề 13 bộ đề 13 của chúng ta 131 này 181 này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 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ hai ngày mùng 10 tháng 4 của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta thì có tổng 5 anh em ạ tổng 5 này và bộ đề của chúng ta là bộ đề 00 bộ đề 00 của chúng ta thì có 00 này 55 này 050 này thì cái đường cầu này của chúng ta thì à, nó có con 505 này nó là cái tổng không anh em nhé anh em nào mà đánh đề để ý cho mình cái tổng 5 này cho mình khá là đẹp anh em ạ đó đường cầu này của chúng ta thì chạy khá là ổn nên là anh em nào mà chơi thì chúng ta lên là tham khảo cái tổng 5 vào cái bộ đề 00 này của chúng ta anh em nhé về cái tổng 5 của chúng ta thì anh em có thể là vào cái dòng bạch kim này anh em này tổng 5 của chúng ta thì à, chỉ có 10 số thôi tổng của nó thì em để ý cho mình nó đang là 32 ngày chưa về đấy tổng năm đây mọi người vào đây chúng ta có thể là tìm hiểu thêm 050 này 141 này 232 này 696 và 787 anh em nhé đó 10 số này kết hợp với lại bộ đề 00 của mình còn đâu anh em nào mà thích đánh ít số thì cá nhân của mình cũng nhắc cho anh em rồi đó là cặp 050 khá là đẹp anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em cũng để ý luôn đây lô khung 3 ngày của chúng ta này mười ba tháng ba chúng ta lấy ở cái dạy năm và dạy sáu này cho mình con số đầu tiên và con số thứ hai hai con này thì chúng ta ghép với nhau cho mình theo cái đường mũi tên này anh em nhé chúng ta có lô khung 3 ngày đệ chơi thứ ba này thứ tư này và thứ năm cặp 4499 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 44 này anh em nhé 44 của chúng ta về giải 3 Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần Thứ hai ngày 20 tháng 3 thì chúng ta có cặp 161 này để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 61 này 61 của chúng ta về dãy 7 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần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 Thứ hai ngày mùng 3 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 1331 này. Để chúng ta chơi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ngày đầu chúng ta không ăn được này. Ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 13 này anh em nhé. 13 của chúng ta về giải 5. Tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi thứ hai hàng tuần. thứ hai ngày mùng 10 tháng 4 của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 4224 anh em nhé 42 và 24 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm trong buổi chiều ngày hôm nay luôn anh em nhé trùng cầu vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ hai anh em nhé và lô khung 3 ngày để chúng ta lui kết hợp với lại tổng 5 cho mình bộ đề 05 thì cái dàn đề này thì mình nhắc nhở cho anh em rồi trên video cái tổng 5 thì anh em có thể là vào cái kia anh em xem còn đâu anh em nào mà không trùng cầu thì chúng ta lên tham khảo thôi tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé thì mình cũng nhắc lại cho anh em một lần nữa là kênh của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em là về cái đường cầu đề lui tuần anh em nhé không phải là đề ngày gì cả lên là mọi người cân đối vốn làm sao cho nó hợp lý là được không bắt buộc anh em phải chơi anh em nhé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 Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều này anh em nhé.